Luân Tú Tư xin kính chào quý anh chị quý nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị quý nhà đầu tư quay trở lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú Tư À, hai tuần vừa ờ, những tuần vừa rồi thì mình không có radio, không có ra video. Một phần bởi vì thị trường nó rơi và một phần nữa là anh chị biết không ạ? Là thị trường thật ra thì mình cũng không chắc giai đoạn này là thị trường nó là đáy đúng không? Thì mình biết là trên rất là nhiều các cái diễn đàn, các cái trang thì mọi người đều nói là thị trường đoạn này nó là đáy và cái phiên thứ sáu tuần vừa rồi thì rất là nhiều bạn à, có thể à, cho rằng ở phiên hôm nay à, phiên thứ sáu vừa rồi đó là một phiên được gọi là phiên bùng theo đà đúng không ạ à, bởi vì sao vì cái gì thấy là cái nhỉ khối lượng à, cái tăng cái điểm nó tăng 23,75 điểm tương đương 2,51% và tăng lên 971 điểm và cái theo cái chỉ trạc à, thì nó đã vượt đến nó đã thoát khỏi cái vùng giá sạm khỏi khỏi cái đà đà rơi từ vùng À, uh, 968 về cái vùng uh, à, 937 đúng không là nó kết thúc một cái tranh giảm tuy nhiên thì mình cho rằng uh, đối với mình mình cho rằng thì đây về nhìn dài hạn chung thị trường hiện tại nó vẫn là ở trong một cái trend một cái đa trend đúng không ạ và chúng ta để mà xác nhận hơn nữa thì chúng ta các bạn nên có sẽ nhìn vào cái biên độ tuần đúng không ạ các bạn thấy khi mà các bạn nhìn vào video tuần thì đây là một tuần trước nó là một cái nhịp hồi và tuần này là một cái tuần đi ngang tuần đi ngang vậy thì cái cái mà các bạn thấy ở đây là gì các bạn có rất là nhiều bạn à, khả năng đoán đây là đáy tuy nhiên mình cho vẫn cho rằng đây là một cái đây là một cái nhịp hồi ngắn của thị trường ở thời điểm hiện tại và nếu như bạn nào mà uh, có ý định Ờ, tức là có những bạn nào muốn tận dụng cái nhịp ừ, hồi này để đầu tư cổ phiếu thì mình lát nữa mình lại à, đưa ra một số dòng để các bạn có thể tham gia bởi vì sao bởi vì đại đa số các dòng hiện tại á, thì nó đang đang một cái trend rơi đó. và có nhất rất mình biết là có rất nhiều dòng hiện tại nó nó thậm chí nó còn yếu hơn cả chỉ số chung đúng không ạ yếu yếu hơn cả chỉ số chung chính vì vậy mà các bạn nên né cái dòng nó ra thì các bạn biết đó, đối với thị trường hiện tại chỉ có một số dòng để các bạn có thể đầu tư được thôi mình lấy ví dụ như là dòng uh, ngân hàng mình lấy ví dụ như là dòng ngân hàng chẳng hạn đấy dòng ngân hàng này ở thị trường thì hiện tại có dòng ngân hàng này đúng không? rồi dòng gì là dòng chứng khoán bất động sản rồi dòng gì nữa ạ và dòng gì nữa dòng thép đấy dòng thép đây là duy nhất đối với thị trường hiện tại chỉ có bốn dòng này là các chị có thể tham gia mua và đầu tư có thể là tận dụng nhịp hồi này để đánh được thôi ví dụ mình lấy dòng đầu tiên các bạn thấy là dòng ngân hàng à, ngân hàng thì chúng ta đi qua ví dụ như là STB này Đấy, chúng ta đi lượt qua đúng không ạ STB đối với à, đối với VNDAX chúng ta để tìm đi STB kiểu như hiện đối với đây là biểu đồ của VN Index đúng không ạ các bạn à, để mình bấm to lên đi tắt cái thông tin này để cho nó dễ ha đối với đó, các bạn các bạn các anh chị thấy là đối với VN Index hiện tại đi thì uh, để mình zoom to thì các bạn dễ nhìn nha đúng không ạ thì đối với index hiện tại á uh, à, STB đi nó tạo được một cái đáy một đáy thứ nhất này đáy thứ hai này đúng không ạ nó test đáy thứ hai và nó bắt đầu đi lên và đối với từ cái đáy thứ hai này đi lên á, thì nó đã hồi được uh, là đâu đó khoảng 30 phần trăm 30 phần trăm trong khi viên index thì à, cái phiên từ cái phiên phục hồi nhiều nhất đến hiện tại nó cũng hồi được 10 phần trăm thôi thì nó tức là nó phục hồi phục hồi rất là nhiều lần và à, nó tạo đáy trước cả vn index đúng không ạ và cái phiên mà phiên thị trường bùng nổ thì nó cũng bùng nổ nó cũng bùng nổ theo và hiện tại nó đã tăng tốt thị trường đó là đối với STB là một cổ phiếu rất là đáng chú ý rồi là như là ACB chẳng hạn chúng ta thấy lượt qua sơ qua ACB đời hiện tại thì nó vẫn đang là, là tạo cái đáy thứ nó tạo đáy và đang đi lên tuy nhiên đối với ACB thì mình đánh giá là cái sức mạnh của nó thì không bằng STB các không ạ chị lưu ý nha rồi hay là Techcombank Techcombank thì giai đoạn hiện nay ờ, giai đoạn gần đây mình thấy các các thông tin về Techcombank nó khá là xấu các anh chị nên lưu ý đúng không? trên ờ, các cái kênh TikTok á, là Techcombank hiện tại nó lên nó có một số một các một số các cái chi nhánh của Techcombank nó lên nó dinh líu đến cái việc mà phát hành trái phiếu vậy nó tương tự như SCB chẳng hạn kiểu kiểu như vậy nhưng mà đối với Techcombank mình nghĩ là nó không trên nó tốt hơn cho nên nó chưa có ẻ được ra khi các bạn nên nhưng mà đối với Techcombank các bạn nên lưu ý là Techcombank nó có có quan hệ mật thiết đến ờ, đến các cái doanh nghiệp mà như là Masan này như là Vingroup này đây là bộ ba bộ ba nó có liên kết rất chặt chẽ với nhau nếu mà Techcombank mà sẽ xảy ra chuyện đó thì bộ ba Vin và Masan các bạn nên cẩn thận các bạn nên không nên ôm đối với các cổ phiếu đó rồi hay là MB chẳng hạn MVB hiện tại thì nó vẫn đang là ở ờ, tạo ở quanh quanh vùng đáy đúng không ạ vùng đáy đảo tại test đối với phiên thứ sáu vừa rồi nó đang quay về cái vùng đáy cũ của nó vân vân và mây mây đúng không ạ rất là rất là nhiều cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng nữa rồi đây nhóm ngành chứng khoán nhóm ngành chứng khoán này các bạn có thể để ý như có cổ phiếu như là BND chẳng hạn đấy kiểu như vậy và ở thời điểm thị trường hiện tại tất cả những cổ phiếu mà các bạn mua thì nó phải thỏa mãn một điều là gì là các cái đường giá của cổ phiếu này nó phải nằm trên các cái đường à, EMA20 thì các bạn mới tham gia mua đó là điều tiên quyết các bạn nha nếu như nếu như cổ phiếu của các bạn mà nó nằm dưới đường e MA20 thì không tuyệt đối không mua mình tin chắc là như vậy hay là cổ phiếu như hòa dòng hoặc theo thép ở à, dòng uh, chúng ta đang nói chứng khoán thì SSI này đấy SI các bạn thấy ạ à? nó vẫn nằm nằm đến đường máu 20 và nó nó thật đi nó còn nó đi tốt hơn cả VN Index đúng không ạ đi tốt hơn khi cái VN điều chỉnh sâu thì nó vẫn hầu như không điều chỉnh nhiều và phiên vừa rồi là một phiên tăng thứ sáu vừa rồi là một phiên tăng trần tăng trần của SSI hay là cổ phiếu của um, hay là tiếp theo là cổ phiếu của dòng dòng thép đi không ạ chúng ta có hòa phát này hòa phát này đúng không ạ hòa phát thì nó đã tạo đáy trước tạo đáy cùng lúc thị trường chung và đang đi lên đúng không ạ hòa phát thì hiện tại các bạn thấy là đôi thời gian gần đây hòa phát là một trong những top cổ phiếu mà có một số số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường cực kỳ lớn có thể nói là có những phiên mình thấy là hòa phát là đứng đầu à, số lượng cổ phiếu mà nó được giao dịch giao dịch nhiều nhất trên thị trường nên là hầu như giai đoạn hiện nay mình thấy Hòa Phát có thể đi cùng pha nhìn Index các bạn nhé nó thể đi cùng pha hầu như đi cùng pha <clears throat> nhắc đến Hòa Phát Hòa Phát các bạn không thể nhắc đến hoa không thể không nhắc đến hoa sen này hoa sen này đúng không thì cái mô hình của nó nó cũng đi gần tương tự như Hòa Phát nhưng mà đối với hoa sen giai đoạn này giai đoạn, giai đoạn này các bạn thấy nó đi tăng cũng được khoảng đâu đó khoảng hơn 45 phần trăm rồi trong khi đó vì nó chỉ là 10 phần trăm thôi ví dụ các bạn mua từng ờ, quanh quanh hôm mà nó nó nó nó, nó đạo chiều ạ thì các bạn mua giá trần ở đây đi thì các bạn mua bệnh bệnh thì đây giá chín rồi thì các bạn ít nhất các bạn lại cũng được đâu đó khoảng là ít nhất trên 30 phần trăm đây 30 phần trăm rồi đúng không ạ hay là nam kim chẳng hạn nam kim nữa ạ đúng không ạ đấy thì đây thì đây là bốn dòng mà mà mình ờ, khuyến nghị các chị nên theo dõi và có thể uh, mua đối với dòng bất động sản này thì cái gì ờ, tốt nhất các chị nên né hai con là Novaland và các cổ phiếu về phát đạt tại vì tại sao các bạn biết là hai dòng này nó lại giảm sâu như vậy ạ? tại vì cái tại vì đại đại đa số các công ty chứng khoán các công ty bất động sản giai đoạn hiện nay nó hồi rất là tốt tuy nhiên các công ty đối với các doanh nghiệp như Novaland và Phát Đạt thì nó lại nó là khác bởi vì các bạn biết là khi các bạn bật một cái chạc của thằng Novaland vào phát đạt đó, các bạn thấy thế rất là nó rất là rõ đây các bạn thấy nhìn đưa vào Novaland đi trong giai đoạn à, năm 2021 vừa rồi thì hầu hết tất cả các cổ phiếu mà ở trên thị trường chứng khoán thì nó tạo đều tạo một cái cơn sóng sơn sóng bất động sản tuy nhiên ờ, cái ông Novaland này ông lại không tạo một cơn sóng bất động sản bởi vì sao bởi vì giai đoạn trước đó nó đã tạo một cơn sóng rồi nó tích lũy một thời gian rất rất là dài từ cái cây này các bạn nó gom từ cây này lên từ cái này đi nó gom từ tháng 7 cho tới tháng 12 2020 đâu đó nó đánh lên nó đánh từ vùng giá 33 mà đánh lên vùng giá 91 và nó dao động từ quanh quanh từ giá 78 đến vùng giá 91 đúng không ạ nó dao động nằm biên độ đó bởi vì sao bởi vì á à, cái đội đánh của ông à, ông Novalen ấy là ông à, ông không chế được số lượng cổ phiếu và cái bên mình mình theo mình đoán không lầm á, thì bên đội chủ tịch ấy, thì lấy cổ phiếu này lấy cổ phiếu của Novaland ấy, để cầm cố ở tại các ngân hàng và các công ty chứng khoán sử dụng cái margin đó để à, vay tiền của các nhà đầu tư đúng không để vay tiền hoặc là cầm cố cổ phiếu ở đó để vay tiền ngân hàng để đầu tư các dự án bất động sản của mình chính vì vậy mà giai đoạn ừ, từ các bạn thấy từ năm uh, tháng 4 2021 à, đến tận đến tháng 10 2022 này hầu như là Novaland nó không có biến động về giá rất là nhiều bởi vì sao họ vậy họ vậy các đơn vị đó người ta phải neo các cái giá cổ phiếu vùng giá cao như vậy để cầm cố để cầm cố uh, ngân hàng đúng không? nếu mà tỷ giá nó sụt xuống thì cái đề tỷ lệ về gì nó sẽ bị giảm đúng không ạ khi mà các bạn biết là khi cái tỷ giá cổ phiếu nó sụt giảm xuống thì ngân hàng người ta sẽ bắt uh, bắt uh, các, các cái doanh nghiệp này bổ sung các loại tài sản để đảm bảo tỷ lệ an toàn tài khoản uh, đảm bảo uh, chất lượng tài sản đúng không ạ chính vì vậy nhưng mà giai đoạn hiện nay các bạn thấy là có một số lượng rất rất lớn cổ phiếu Novaland bị khô margin bởi tại các tất cả các, các công ty chứng khoán ờ, như là chứng khoán Tân Việt này chứng khoán SSI này ờ, rồi chứng khoán VPS chẳng hạn rất rất nhiều công ty và hiện tại ờ, thì đối với Novaland nó đã giảm từ vùng giá 85 xuống còn vùng giá 20 tức là giảm đâu đó khoảng uh, cũng khoảng 80 phần trăm rồi tám 80 phần trăm đúng không ạ chạm 80 phần trăm là dạ, một mức giảm cực kỳ lớn bởi vì sao bởi vì các doanh nghiệp này à, cái tỷ lệ sử dụng đòn bệnh mua gì họ rất là cao đúng không khi các bạn nhìn qua Novaland thì các bạn thấy phát đạt cũng vậy phát đạt cũng vậy đúng không à, anh đạt anh đạt anh đã gom cổ phiếu này anh gom nguyên một năm trời à, từ tháng 2017 này anh gom đến vùng 2020 tức là giai đoạn đó thì cổ phiếu nó của phát đạt hầu như biến động không có quá nhiều biến động đúng không ạ cổ phiếu đạt này nó là một hàng bó cung và một loại cổ phiếu bó cung nó không có quá nhiều biến động để các bạn có thể tham gia được đây đây sau khi anh đặt anh anh gom một đủ số lượng cổ phiếu rồi từ giá 4 này anh gom có thể từ giá 4 này luôn này anh đánh lên vùng giá 12 bắt đầu gom tiếp gom tiếp và anh đánh từ cổ phiếu này từ vùng giá 12 này anh đánh một phát nguyên một trong mình nhớ mình giai đoạn này mình nhớ là giai đoạn thì uh, năm 2020 này ấy, phát đạt cứ lầm lũi lầm lũi đi lên mặc dù thị trường có biến động như thế nào thì phát đạt vẫn cứ lầm lũi đi lên và đỉnh của nó là vùng lên vùng giá 70 tức là nó x đầu đó cũng khoảng khoảng uh, 7 7 72 mà các bạn chia cho 12 thì nó cũng khoảng là bao nhiêu nhỉ 6 lần x là gấp 600 phần trăm 600 phần trăm và hiện tại hiện tại thì phát đạt là một trong doanh nghiệp mà cũng là nợ khủng nhất nợ cực kỳ khủng đúng không khi các bạn mà khi các nhà đầu tư người ta soi ra cái báo cáo tài chính của phát đạt đó, người ta thấy doanh nghiệp này nó có rất rất là nhiều các cái vấn đề và hiện tại thì uh, theo một cái thông tin mình mình đọc uh, mình đọc ở đâu đó thì anh anh đạt là anh đã bán ra một lượng cổ phiếu giảm tỷ lệ sở hữu của mình trước khi mà thị trường nó rơi nó rơi tức là anh bán ở vùng đỉnh này này vùng đỉnh này này vùng đỉnh này hay là mình đánh vùng đỉnh này này đấy anh bán ra một số lượng cổ phiếu này để trước trước khi thì nó rơi một cái biên lớn như vậy và hiện tại thì đối với phát đạt thì mình không biết là nó sẽ rơi vùng về vùng giá nào mình không biết mình không chắc đối với giá này đối với giá vùng 12 này 12.9 này mình nghĩ nó vẫn chưa phải là đáy đâu nên nhân nên các bạn đừng có giảm vào bắt đáy đối với phát đạt ở giai đoạn này hiện nay cứ đợi nó rơi thoải mái nó tạo đáy xong rồi các bạn mới tham gia nha đúng không ạ thì các bạn né hai né hai cổ phiếu này ra còn lại các cổ phiếu dòng à, cái dòng bất động sản khác mình lấy ví dụ như mà à, hiện nay á đối với các cổ phiếu hiện nay thì mình thấy là các cái dòng à, cổ phiếu dòng thuần đầu cơ á, có tính đầu cơ cao như CEO này DIG hay L14 Đấy, kiểu kiểu như vậy thì nó có khả năng bật cực kỳ mạnh bật cực kỳ mạnh mình lấy ví dụ như giai đoạn một hiện nay đối với CEO thì nó đã hồi từ vùng giá bách mà lên giá 13 tức là hồi 85 phần trăm rồi hồi 85 phần trăm rồi rồi 6 giá hay là DIG chẳng hạn DIG nó cũng hồi lên nó cũng hồi rất là mạnh mẽ nó cũng hồi rất là mạnh mẽ đúng không ạ hồi từ vùng giá 9 lên giá 13 rồi đúng không ạ hồi từ vùng giá 9 lên giá 13 là cũng, cũng khá là tốt 35 phần trăm hay là L14 chẳng hạn L14 là một trong những con hàng mà mình mình đánh giá là một trong những con hàng mà nó nó rất là kinh điển Đấy. nó rơi rơi cực kỳ khủng khiếp mà các bạn biết là nó hồi từ vùng nhà mấy giai đoạn hiện ờ, vừa rồi nó, nó liên tục trần nó hồi 150 mấy phần trăm rồi đây con L14 này một trong những con hàng mà mình đánh giá là nó đổi lái nó cực kỳ khủng khiếp hồi ờ, nó đã hồi lên 133 phần trăm đúng không ạ đây là một trong những hàng mà hàng nó thuộc hàng mà hàng đầu cơ mang tính đầu cơ rất là nặng mang tính đầu cơ rất là nặng đúng không ạ thì các bạn giai đoạn hiện nay các bạn nên tập trung vào các cổ phiếu mà nó mang tính đầu cơ nặng nặng như vậy thì khả năng cao nó sẽ hồi rất là mạnh đúng không ạ đợt rồi thì L14 nó rơi về vùng giá 16 luôn thật là không ai thể tưởng tượng được L14 có thể rơi vùng về vùng giá này đúng không? đỉnh của L14 là nó ở đầu, đầu tầm giá là khoảng 400 ngàn một cổ phiếu 421 ngàn và cái giai đoạn này nó đi rơi lên 90 và đi đánh một mạch lên 400 ngàn và nó rơi rơi thật thật là khủng khiếp rồi uh, <clears throat> Vậy thì chúng ta sẽ ờ, ờ, sẽ đi ra một số dòng tại sao mình phải nói các bạn là nên tìm tất cả các cái dòng cổ phiếu mà làm sao ờ, mà cái đường giá của nó nó phải nằm trên đường MA20 các bạn ạ các bạn biết không ạ tại sao là như vậy đây bây giờ chúng ta sẽ đi qua các cái cổ phiếu của dòng một số cổ phiếu của dòng uh, bán lẻ nha bán lẻ đi bây giờ các bạn thấy là cổ phiếu MWG này MWG hiện tại thì VN thì nó vẫn hồi nhưng mà MWL ở giai đoạn này các bạn thấy nó vẫn là một mạch một mạch cái trend đi xuống đi xuống rất là nặng đi xuống cực kỳ nặng đúng không ạ đi xuống rất là nặng này đây đó các bạn thấy không ạ hay là cổ phiếu của uh, bán lại như pet chẳng hạn pet cũng thì giai đoạn nơi giai đoạn này cũng rơi như ai thôi hầu như nó có thể nó nó, nó chậm đà rơi nhưng mà nó vẫn đang một cái pha downtrend của nó hay là FRT đấy FRT thì nó vẫn đang rất là rơi nhỉ tuy nhiên nó thể rơi ít hơn nhưng mà nó vẫn là một trong những cổ phiếu mà rơi đang một cái trong cái trend rơi và hầu hầu như cứ chưa chưa có giai đoạn hồi hiện nay đó đây là sơ qua một vài cổ phiếu bán lẻ hay là cổ phiếu dòng đạm chẳng hạn đạm cà mau này cà mau này đúng không ạ nó không mình thấy là mình theo giai đoạn này mình thấy là dòng đạm hiện nay nó không có cự hồi mình thật không thấy các cái tín hiệu bật mạnh từ dòng này đúng không ạ đạm cà mau hay là đạm phú mỹ này kiểu như vậy dòng đạm nó vậy rồi hay là kể cả các dòng vận tải điện hay giai đoạn hiện nay là nó cũng không có nhiều khả quan các cái nhiều khả quan đúng không? nó vẫn nằm dưới đường EMA 20 thì tất cả những cổ phiếu mà nó mạnh thì nó nằm, phải là nằm trên đường EMA 20 thì các bạn mới đáng mua kiểu như L14 này chẳng hạn đấy hay là cổ phiếu đấy hay là cổ phiếu của các cái dòng như là dòng à, dầu khí đúng không ạ VPS này đây VPS hiện nay các bạn thấy là nó rơi không nhiều tuy nhiên là nó vẫn cái, cái, cái cơ hội của nó cũng không khá là thấp thấp à, hay là BSR đấy đây đúng không ạ hay là dòng uh, à, oil chẳng hạn oil là dòng dầu khí đó chính vì vậy mà mình nói các bạn nên tập trung vào dòng gì ạ à? vào gì ạ à? vào các cổ phiếu của mà à, các cổ phiếu như dòng bất à, ngân hàng này chứng khoán này bất động sản này và thép tập trung vào bốn bốn dòng này các bạn có thể à, căn lược cổ phiếu đúng không ạ à, chúc các chị à, đầu tư tuần lợi giai đoạn hiện nay xin chào và hẹn gặp lại